25 tháng 4 ờ, năm 2022 là một phiên thị trường diễn biến khá là bất ngờ, một phiên giảm rất là sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Có lẽ sau 2 ờ, năm gần đây trở lại đây thì thị trường lại có một phiên giảm sâu như vậy. À, do vậy diễn biến thị trường nó có chút hơi bất ngờ, do vậy tôi làm video nhận định update để quý đầu tư có thể có cái nhìn nó toàn diện hơn về thị trường và chúng ta biết là hành xử lúc nào như nào lúc này vì nhìn theo cá nhân tôi ờ, thì đa phần ờ, quý đầu tư đặc biệt là những quý đầu tư F0 vào thị trường sau từ năm 2020 trở đi thì có lẽ cảm thấy khá là hoang mang ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đối với những ờ, nhà đầu tư nào mà vào thị trường từ năm 2010 thậm chí là vào từ 2007 thì cảm thấy khi thị trường giảm phiên hôm nay nó cũng không quá bất ngờ. Mọi thứ nó cũng đều trong cái tầm dự tính cả thôi. Phiên hôm nay thì là một phiên thị trường giảm điểm rất là sâu. Chúng ta nhìn thấy đấy, có những thời điểm thị trường của chúng ta đã giảm đến ờ, về vùng dưới 1300 1299,6 trước khi phục hồi trở lại được 10 điểm, đóng cửa mức là 1000 đóng cửa mức là 1311 Vn Index 30 của chúng ta cũng giảm điểm khá là mạnh. Đấy. À, 5,4%, 78 điểm. Đóng cửa mức là 1366. Phiên hôm nay thì ờ, nhóm ờ, Blue Chip thì hơn một nửa ờ, cổ phiếu trong nhóm VN 30 giảm sàn. Tất cả các cổ phiếu đều giảm rất là mạnh. Trong đó có hơn một nửa mã giảm sàn, 16 mã giảm sàn và rất nhiều mã là giảm 5-6%. Có thể nói là cái phiên giảm hôm nay là một phiên khá là mạnh của thị trường. Uh, nhiều khả năng là các tài khoản bị uh, bán short sell khi các bạn sử dụng margin lớn sau quá trình bào mòn dần tài khoản và hôm nay đã đến cái điểm mà bị bán short sell. Thông <coughs> thông thường thì với kinh nghiệm ở thị trường, tôi ở thị trường đã 15 năm rồi, tôi tham gia từ 2007 thì mỗi lần ờ, thị trường bán short sell này thì sẽ kéo dài 2 3 phiên như vậy thị trường khả năng có thể có một hai phiên giảm khá là mạnh nữa trước khi ờ, tạo đáy và đảo chiều. Phiên hôm nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị ảnh hưởng một phần bởi thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm nay cũng giảm rất là mạnh. Chúng ta biết các chỉ số chính của Trung Quốc này đa phần giảm 4,5 đến 5%, chỉ số Hồng Kông thì giảm 3,7%. Phiên hôm thứ sáu thì chúng ta biết thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm 3%. À, ờ, tâm lý chung nhưng tất nhiên đấy là một phần thôi một phần là tâm lý chung của ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán thế giới nhưng theo tôi thì phần đa là các tài khoản đến điểm sọt sell và tay to cố tình ép thị trường xuống để mua cái ờ, lượng hàng với cái ờ, giá thấp thực ra cái điều này thì tôi đã cảnh báo quý đầu tư rồi à, có khá nhiều bài cảnh báo của tôi nhưng quý đầu tư không để ý thôi à, như bài ờ, gần nhất thì tôi cảnh báo quý đầu tư đây khi thị trường của chúng ta đang chạm đến vùng 1450 ờ, phục hồi lên thì lúc đấy tôi cũng cảnh báo quý đầu tư thị trường hồi lên trên 1500 và nhiều khả năng sau đó sẽ là sẽ có các mức xuống là 13x, 136x, 129x và sâu nhất là 123x. Đấy, lúc đó tôi nhớ rất nhiều quý đầu tư còn ờ, cười và hoàn toàn tin tưởng vào cái khả năng thị trường có thể chinh phục những ngưỡng cao hơn ngàn tám ngàn chín cơ ờ, hiện nay thì chỉ số viên index của chúng ta sẽ như nào à, phiên hôm nay là một phiên giảm rất là mạnh nhé chỉ số viên index của chúng ta về đến vùng 1300 hỗ trợ tâm lý à, khá nhiều nhà đầu tư thì kỳ vọng là thị trường sẽ bật lên tại đây nhưng mà theo tôi theo kỹ thuật ờ, thì nhiều khả năng thị trường sẽ có dịp nhúng xuống dưới 1300 nếu bật lên từ 1300 này nó cũng là một nhịp phục hồi kỹ thuật ngắn thôi để thị trường có thể phục hồi kỹ thuật dài đó theo cá nhân tôi đánh giá nhé thì thị trường hiện nay đang trong ờ, sóng A sóng giảm A đấy chúng ta chưa biết đáy ở đâu cá nhân tôi dự kiến có hai vùng thị trường có thể tạo đáy vùng thứ nhất là vùng 1265 1270 xa hơn là vùng 1200 cộng trừ 10 giá do vậy có thể nói là vùng 12 1200 đến vùng 126X này sẽ là vùng tiềm năng tạo đáy của sóng A. Do vậy cá nhân tôi sẽ canh mua tại khu vực này. Hôm qua thì khi tôi làm bản tin thì tôi vẫn nói là vùng 136X này là, có thể có nhịp hồi nhưng mà tôi sẽ không mua tại đây. Nhưng nếu thị trường giảm xuống 126X hoặc thậm chí là 1002 thì cá nhân tôi tôi sẽ mua tại khu vực này. Hai khu vực này. Vì tôi sẽ kỳ vọng nếu thị trường giảm đến vùng 126X thì tôi kỳ vọng thị trường sẽ bật trở lại ngàn tư trước khi giảm tiếp còn nếu thị trường giảm xuống đến ngàn 2 thì tôi nghĩ là ít nhất nó sẽ phục hồi trở lại vùng 136X. Do vậy, cái vùng 126X xuống ngàn 2 sẽ là một khu vực canh mua khá là tốt. Tất nhiên là chúng ta sẽ mua mã nào cũng phải chọn lọc đúng không ạ? Hiện nay chúng ta nhìn thấy là VN Index của chúng ta thì bị bán xuống ờ, vào vùng quá bán khá là sâu. Chỉ số RSI hôm nay cũng cũng cũng bị đẩy xuống mức là 20 rồi rất là sâu trong thị trường thì rất hiếm rất ít trường hợp là chỉ số của RSI của chúng ta xuống dưới 20 tất nhiên là lịch sử thì vẫn có nhé có những đợt RSI của chúng ta xuống sát 10 nhưng mà đó là ờ, đợt ờ, khủng hoảng cơ chứ hiện tại thì tôi nghĩ là những dấu hiệu những dấu hiệu suy thoái kinh tế thì có nhưng hiện nay nó chưa rõ ràng đấy và thị trường điều chỉnh thì cũng là bình thường thôi không có gì bất ngờ cả chúng ta nhìn thấy chỉ RSI đẩy về vùng 21 20 rồi này và nếu xuống một hai phiên nữa thì nó hoàn toàn có thể tạo ra cái sức bật khá là lớn do vậy cá nhân tôi nhé thì thời điểm này thị trường ngàn ba thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư chúng ta không nên bán bằng mọi giá bởi vì có những cổ phiếu của chúng ta xuống sâu rồi khi phục hồi có thể index của chúng ta không phục hồi quá cao nhưng cổ phiếu của chúng ta phục hồi rất là lớn thông thường nhé theo kinh nghiệm của tôi nhé mỗi khi thị trường tạm đáy nhé thì giá cổ phiếu có xu hướng phục hồi 40 đến 50% số điểm đã giảm. Đấy. Đấy. Ít nhất là phục hồi 1 phần 3 số điểm đã giảm. Còn thông thường đa phần các cổ phiếu sẽ phục hồi tầm 40 40 đến 50% số điểm đã giảm. Tôi lấy ví dụ một cổ phiếu mà ở 50 giảm về độ 25 chẳng hạn thì hoàn toàn có thể phục hồi trở lại 35 40 là bình thường. Đấy, các bạn lưu ý điều đó. Nên tôi không khuyến nghị quý vị uh, bán bằng mọi giá tất nhiên là đa phần là nó nó nó là những cổ phiếu là <laughs> cơ bản tốt các bạn nhé còn tôi không nói những cổ phiếu rác hoặc là những cổ phiếu uh, penny thuần đầu cơ thì những cổ phiếu đó không có không có khả năng phục hồi hoặc phục hồi không nhiều đâu nhưng những cổ phiếu cơ bản thôi đấy những cổ phiếu mà bản thân công ty làm ăn tốt vì chúng ta biết bản chất nếu với các công ty lớn làm ăn tốt nhé thì bản chất cổ phiếu sẽ tăng mãi tăng mãi nhưng đấy là trong một thời gian dài đấy còn trong những thời gian ngắn hạn thì khi nó tăng quá mạnh ví dụ như hai năm vừa rồi giá cổ phiếu tăng quá mạnh thì bây giờ nó giảm nó tăng 3 ờ, lần 5 lần thì giảm chia đôi chia ba cũng là bình thường không không có gì bất ngờ cả bởi vì bản thân các công ty làm ăn tốt đó, thì hàng năm công ty đều có lợi nhuận và tích lũy dần vào vốn của công ty thì như vậy sức mạnh công ty sẽ tăng dần lên thì giá cổ phiếu sẽ tăng lên đấy là về bản chất dài hạn dài hạn là 5 năm 10 năm chứ còn dài ờ, các bạn đầu tư T3 T5 1 2 tháng thì đấy là các bạn chết đinh ngắn hạn rồi tôi không tính thì cá nhân tôi đánh giá nhé Thì VN Index của chúng ta sẽ tiềm năng sẽ giảm đến vùng 126X hoặc là 1200 Như vậy chiến lược của tôi Thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư là chúng ta sẽ canh mua 1 phần 3 Thăm dò 1 phần 3 ở vùng 126X Nếu thị trường xuyên phủng vùng này chúng ta sẽ canh mua mạnh 2 phần 3 còn lại ở quanh 1200 Đấy còn nếu thị trường mà test đáy vùng 126X ờ, này mà có tín hiệu phục hồi đi lên thì lúc đó chúng ta sẽ dựa theo thị trường khi nó phục hồi đi lên như nào để chúng ta canh mua tiếp nói chung là chúng ta có thể giải ra chia chúng ta có thể mua làm 3 lần Đấy. tùy theo tất nhiên mỗi nhà đầu tư có một chiến lược đây là tôi theo quan điểm cá nhân của tôi với quan điểm cá nhân tôi nhé nếu thị trường mà tạo đáy ở cái vùng 126x này thị trường hoàn toàn có khả năng phục hồi trở lại vùng 1400 1420 trước khi tiếp tục quay xuống đấy tôi đánh giá thì đây là sóng giảm A và sau đó sẽ có sóng phục hồi B trước khi cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là năm nay đáy của thị trường à, thị trường thì nhiều khả năng nó sẽ ở những cái vùng nó sâu hơn cơ sâu hơn ngàn hai cơ chứ không phải ngàn hai còn nếu trường hợp xấu nhất thị trường của chúng ta sẽ giảm về đến vùng uh, à, 1.200 cộng trừ thì cá nhân tôi đánh giá sau đó thị trường vẫn sẽ có nhịp phục hồi trở lại đâu đó vùng 136x trước khi có thể giảm điều chỉnh giảm hoàn thành pha C. Như vậy thì cá nhân tôi đánh giá bây giờ thị trường đang ở pha A. Đấy, sóng giảm A. Bắt đầu từ 1530. Thị trường đang ở pha A tìm đáy và mục đích của chúng ta là chúng ta đang bỏ đáy pha A, đúng không ạ? Tất nhiên là chúng tôi đáy thì không thể đoán được. Ờ, nó không phải là một điểm, khi nào nó tạo xong thì chúng ta sẽ biết. Nhưng cá nhân tôi thì tôi cũng đây là đang dự kiến thôi. Và đây là quan điểm cá nhân của tôi, quý vị lưu ý nhé. Tôi phân tích để góp thêm góc nhìn để quý vị có thêm sự lựa chọn. Thế thôi. Đó là đối với VN-Index. Còn đối với VN-30 thì chắc cũng sẽ tương đồng VN-Index thôi. VN-30 thì nếu đúng kỹ thuật thì VN-30 đang có vùng hỗ trợ khá mạnh ở 1350 nhưng nhiều khả năng khu vực này sẽ bị phá qua như vậy vần i30 sẽ đi về đâu đó quanh cái khu vực thứ nhất hỗ trợ thứ nhất nó ở đâu đó tầm uh, à, 1300 đấy 1300 đến 1320 đấy đây là khu vực hỗ trợ thứ nhất nếu khu vực này bị phá thì vần đi 30 sẽ tìm đâu đó về tầm 125x 126x đây là hai khu vực hỗ trợ của vận đi 30 như vậy nếu chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua thăm dò theo hai khu vực này tốt nhất là chia 3 tài khoản ra mà mua chia 3 tiền ra mà mua và với điều kiện là quý vị đang cầm tiền mặt nhé. còn nếu quý vị đang ôm hàng và đang full margin rồi thì tôi chịu bởi vì chắc quý vị còn nhớ đấy khi thị trường ở trên đỉnh này thì tôi đã khuyến nghị quý vị là chúng ta bán hết thoát đứng ngoài rồi trên 1500 rồi đấy còn nếu bây giờ quý vị bán rồi tôi chịu cái này thì tôi không thể khuyến nghị được nhưng cá nhân tôi đánh giá là chúng ta không nên bán giờ này không nên bán khi VN Index ở ngàn ba chúng ta bán nó bây giờ thì đã là quá muộn rồi nếu chúng ta còn cầm hàng thì có lẽ chúng ta nên cơ cấu còn nếu các bạn mà bị căng margin thì thì bắt buộc phải bán thôi phải hạ thôi cái này thì chịu các bạn phải lựa chọn cổ phiếu ra để bán thôi đó là tình hình chung về thị trường nhé còn ờ, đối với ờ, cổ phiếu thì sao như vậy nếu chúng ta canh mua rồi thống nhất là canh mua như vậy chúng ta sẽ mua mã nào cá nhân tôi đánh giá thì những nhóm dẫn dắt có khả năng phục hồi mạnh trên thị trường nó bao gồm ngân hàng chứng khoán uh, dầu khí Đấy. Ờ, ừ, và một số mã cổ phiếu đơn lẻ ví dụ như là thép hoặc là một số mã cổ phiếu tốt thì tôi sẽ review một số mã cổ phiếu để quý vị có thể tham khảo cá nhân tôi thì đánh giá ngân hàng thì ờ, Vietcombank nó là ngân hàng rất là tốt nhưng mà cá nhân tôi thì không đánh giá cao Vietcombank ở nhịp phục hồi này bởi vì cái mức độ giảm của Vietcombank theo tôi là nó chưa chiết khấu đủ đủ hấp dẫn nên tôi sẽ không chọn Vietcombank đối với ngân hàng à, thương mại à, cổ phần nhà nước thì cá nhân tôi thì sẽ đánh giá cao là BIDV với CTG còn đối với à, ngân hàng thương mại cổ phần <coughs> ngân hàng thương mại cổ phần nữa, thì tôi đánh giá cao uh, Techcombank, uh, VPBank và Tiền Phong Banh. Tuy nhiên à, Tiên Phong Bank thì lại à, và VPBank thì theo tôi nó lại giảm chưa đủ hấp dẫn tức là cái mức chiết khấu giá tôi chưa thấy hấp dẫn do vậy đối với ngân hàng thì tôi sẽ chỉ chọn à, <coughs> à đây thương mại cổ phần thì còn MBB nữa thì tôi sẽ canh mua là MBB với Techcombank còn đối với à, tôi sẽ chọn một trong hai mã này thôi tất nhiên là không chọn cả hai Đối với ờ, ngân hàng thương mại ờ, cổ phần nhà nước thì tôi sẽ lưu ý là BIDV với CTG. Đó là về chọn mã. Còn lát nữa chúng ta sẽ đi phân tích kỹ thuật chi tiết thì để chúng ta biết ờ, cái vùng giá. Còn đối với nhóm thứ hai là nhóm chứng khoán. Thì cá nhân tôi đánh giá là thị trường của chúng ta quý 1 này vẫn là một quý rất là tốt và quý 2 thì thị trường vẫn sẽ tốt cho các công ty chứng khoán vì chúng ta biết là giao dịch thì mỗi quý vẫn trên hai mỗi phiên vẫn trên 20.000 tỷ. À, trên HOSE còn uh, ờ, 2-3 ngàn tỷ nữa ở các sàn khác mỗi phiên vẫn 25-30 ngàn tỷ thì các công ty chứng khoán vẫn được lợi rất là nhiều vẫn có cái uh, lợi nhuận cao rồi thì uh, phí vay margin nhiều phí thu giao dịch chứng khoán nhiều tất nhiên là tự doanh công ty chứng khoán sẽ kém đi Đấy. do đó đối với các công ty chứng khoán đó, thì dựa vào cái uh, vị trí tốt của công ty chứng khoán và cái mức độ chiết khấu giá thì cá nhân tôi tôi sẽ lựa chọn ba má để tôi theo dõi quan sát có thể giải ngân đó là SSI à, chứng khoán à, Hồ Chí Minh HCM và chứng khoán à, bản Việt VCI đối dầu dòng dầu khí nhé thì cổ phiếu Nga thì là dẫn đầu dòng dầu khí Tuy nhiên theo tôi thì mức độ chiết khấu cổ phiếu ga không cao đấy cổ phiếu ga thì mức độ chiết khấu ít nên à, vùng giá hiện tại tôi thấy không hấp dẫn nên tôi sẽ lựa chọn hai má trong dòng dầu khí là BSR và PVS tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé các bạn lưu ý nhé Đó. còn ờ, một số dòng khác được lợi ờ, hoặc là kết quả kinh doanh tốt Đó. tôi có thể xem xét tuy nhiên lan nữa review giá thì chúng ta mới biết được ví dụ như ngành ờ, phân bón thì chúng ta có thể quan sát đạm phú mỹ và đạm cà mau Đấy ngành thủy sản thì chúng ta có thể quan sát uh, Ờ, Vĩnh Hoàn đó. hoặc là các cổ phiếu năng lượng cổ phiếu năng lượng thì ngoài dòng dầu khí ra thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn ngành khí ga thì tôi sẽ quan sát mã CNG đó. và ngành than thì tôi sẽ quan sát ờ, mã là than vàng danh than vàng danh than cao sơn với lại núi béo đó là những cái mã mà chúng ta có thể quan sát à, chúng ta lưu ý nhé ngành à, dầu khí thì chúng ta biết rồi hiện nay giá dầu đang rất là cao đúng không ạ thì à, các cổ phiếu dầu khí có thể được lợi à, khí ga cũng rất là cao và than thì cũng cực cao đó là những cái uh, đây chúng ta có thể nhìn này giá than hiện nay đang uh, cao hơn cái quý trước rất là nhiều Đấy. trung bình của cái quý trước thì giá than chỉ ở đâu đó hơn 100 thôi nhưng mà trung bình của cái quý 3 này giá than tăng gấp đôi tầm 250 rất là lớn còn giá hiện tại đang 326 nên về dài hạn thì những cổ phiếu năng lượng này khí ga hoặc là than sẽ rất là được lợi do đó chúng ta đây cũng là những ngành có một yếu điểm của cổ phiếu năng lượng khí ga và than đó là thanh khoản hơi thấp <laughs> nên nếu mà chúng ta mua thì có lẽ anh em phải cướp của nhau thôi <laughs> ok đó là về lựa chọn cổ phiếu bây giờ tôi sẽ đi uh, phân tích review từng cổ phiếu để chúng ta biết là chúng ta sẽ lựa chọn nào. Trước hết cổ phiếu ngân hàng nhé. Thì CTG và BIDV là ngân hàng nhà nước. Cá nhân tôi đánh giá CTG thì đang trong cái kênh giá giảm giá. Hiện nay CTG đang 273. Tôi thì tôi kỳ vọng CTG về đâu đó quanh 25 cơ. Do vậy tôi sẽ canh mua CTG quanh 25 26 này nếu CTG về. Còn nếu không về tôi sẽ lựa chọn mã khác. Đối với cổ phiếu BIDV BIDV thì tôi đánh giá BIDV hiện nay giá 35 năm thì hơi cao. Tôi sẽ canh mua BIDV à, vì BIDV cũng đang có cái ờ, kênh hỗ trợ tăng giá này. Do vậy nếu BIDV về đâu đó quanh 3233 thì tôi sẽ mua. Đấy. Và những cổ phiếu này thì các quý vị lưu ý nhé. Kỳ vọng chốt lời thì đều là tối thiểu 1 phần 3 đến 50% cái giá đá giảm. Ví dụ như BIDV đang ở 50 đúng không nếu giảm về 32 là giảm 18 ờ, giá như vậy kỳ vọng chốt lời tối thiểu là 6 giá tức là 38 và cao hơn là 50% thì tức là um, 9 giá là 41 đó chúng ta lưu ý nhá đó là điểm canh mua và điểm chốt lời nhá tôi cũng đọc luôn rồi đấy đối với ờ, cổ phiếu Techcombank Techcombank nữa thì tôi kỳ vọng cổ phiếu Techcombank về vùng 38, 39 cơ. Hiện nay Techcombank đang 41. Do vậy nếu Techcombank về từ 38 đến 395, tôi sẽ giải ra tôi mua quanh đây. Đấy. Techcombank thì ờ, từ 58 đi xuống, nếu 58 xuống 38 là 20 giá. Tôi sẽ kỳ vọng Techcombank phục hồi trở lại 6 đến 9 giá. Như vậy nếu giả sử là đáy nó ở 38 đi. Đấy, thì 6 giá nó sẽ hồi trở lại 44 hoặc là đến 47, đó là kỳ vọng. Kỳ vọng chốt lời. Đấy, khu vực mua và khu vực rốt lời đối với cổ phiếu MBB MBB thì tôi nghĩ là MBB đang có hỗ trợ quanh vùng 26 27 ừ. thực ra MBB chiết khấu chưa cao nhé tôi tôi thấy chưa hấp dẫn vùng giá này đâu nhưng nếu quý vị nào yêu thích MBB quý vị có thể mua đấy kỳ vọng sẽ tăng trở lại 30 32 cá nhân tôi thì có lẽ tôi sẽ không chọn MBB tôi sẽ quan sát ba mã ngân hàng kia thôi Thực ra tôi cũng rất thích một mã nữa là mã Tiền Phong Banh. mã này thì là ở ngân hàng tầm trung, làm ăn khá là tốt. Tuy nhiên tôi thấy nó chiết khấu chưa cao. Tôi thì tôi kỳ vọng mã Tiền Phong Banh này về tầm 30 cơ. 29 30 nhưng mà phiên hôm nay thì mã này xuống đến 328 rồi, cuối phiên lại được kéo lộn ngược trở lên 34. Do vậy cái mức chiết khấu của nó chưa đủ hấp dẫn. Thực ra nếu với mã Tiên Phong Banh này mà về 29 30 tôi sẽ mua. Đấy, và tôi kỳ vọng giá sẽ phục hồi trở lại 36 38 nhưng mà hiện tại thì giá đang 34 năm thì tôi nghĩ là không hấp dẫn VPBank tôi cũng rất là rất là thích mã này Tuy nhiên cái mức chiết khấu của nó không cao Tôi thì đối với tôi VPBank này tôi kỳ vọng ở tầm 2x cơ Đấy. Ít nhất là tầm 26, 28 cơ Nhưng mà hiện nay giá 34 tôi nghĩ cái sóng này thì sẽ lỡ hẹn với VPBank thôi đó là về dòng à, ngân hàng nhé đối với dòng chứng khoán SSI đối với dòng chứng khoán nhé SI thì tôi ờ, kỳ vọng SI sẽ là mua được quanh 30 31 31 năm này kỳ vọng mua quanh 30 31 năm như vậy thì ờ, các bạn có thể giải ngân đó, hiện nay SI 33 năm rồi, nếu SI giảm 1 2 phiên nữa thì hoàn toàn về 29 30, 31 cho quý vị giải ngân, quý vị có thể mua. Tôi thì tôi kỳ vọng SI sẽ phục hồi trở lại à, tầm à, đâu đó quanh 40 cộng trừ hai giá, tức là 38 42. Nếu mua được à, quanh 30 31. Đối với HCM một trong những cổ phiếu ờ, bị sọt sell khá là mạnh HCM thì cá nhân tôi đánh giá HCM sẽ gặp hỗ trợ rất mạnh ở vùng 2224. Do vậy cá nhân tôi sẽ mua HCM 2224. Tôi sẽ kỳ vọng cổ phiếu HCM này sẽ phục hồi trở lại vùng 3336. Đấy. 3236. Do vậy nếu mà mua được vùng 2224 tôi sẽ giải ngân. Hôm nay đang là 256. Tôi sẽ bắt đầu giải ngân từ 24 giải ngân xuống 22. Đối cổ phiếu VCI nhé thì tôi thì tôi kỳ vọng là VC sẽ về vùng 36 38 đây sẽ là khu vực mua và kỳ vọng VC phục hồi trở lại thì sẽ là 48 52 đấy do vậy cao nhất thì VC có thể phục hồi trở lại 55 do vậy cá nhân tôi thì uh, tôi cũng sẽ canh mua mã này tại vùng 38 uh, 36 tất nhiên là canh mua quý vị như lưu ý nhé sẽ có mã về được có mã nó không về được giá mua mà tôi cũng không đủ ờ, nhiều tiền đến mức mua tất cả các mã đâu đây VC đang đi trong kênh giá này đây đấy khu vực nếu nó chạm sớm ngày mai có thể chạm 38 à, 38 mấy còn nếu mà xuống sâu một hai phiên nữa thì có thể xuống đến 36 đây là khu vực canh mua và test phía trên này thì đâu đó nó sẽ là tầm 50 54 nói chung là 4852 là phù hợp đó dòng chứng khoán đối với dòng uh, dầu khí nhé thì tôi bồ kết hai em là BSR và PVS hai em này thì uh, kết quả kinh doanh cũng tốt và chiết khấu giá đủ hấp dẫn à, đối với BSR nhé thì tôi sẽ kỳ vọng mà BSR này sẽ về vùng uh, đâu đó là 17 19 Đấy, 17 18 Đấy, thậm chí là dưới cả 17 cơ Nói chung là quý vị có thể canh mua vùng 16 18 đối với BSR tôi tôi kỳ vọng BR tối thiểu sẽ phục hồi trở lại vùng giá 23 25 Đấy. mua 10 6 18 phục hồi trở lại 23 25 đây là kỳ vọng của chúng ta đối với uh, à, PVS PVS nhé thì uh, tôi rất kỳ vọng má này về vùng 18 20 do vậy tôi sẽ canh mua tại khu vực này Đấy. Đấy. À, nếu mua PVS 1820 tôi sẽ mua và tôi kỳ vọng giá sẽ hồi trở lại vùng 26 28. Đó dòng dầu khí. <clears throat> Đối với dòng khí ga thì tôi nghĩ tôi chỉ quan sát canh mua mã CNG thôi. Công ty cổ phần CNG Việt Nam. Đấy. Mã này thì đang trong cái kênh tăng giá uptrend khá là đẹp. Khu vực canh mua của tôi sẽ là khu vực 32 33 Hiện nay giá đang 358 Tôi rất mong mã này giảm mạnh Bởi vì ờ, cái ờ, việc khí ga tăng rất là mạnh Và đặc biệt là cái ảnh hưởng từ chiến tranh Nga và Ukraine nữa Tôi nghĩ giá khí ga sẽ vẫn tiếp tục tăng Và những mã này sẽ được lợi khá là nhiều Đấy. Mã này thì nó đang uptrend Nên nếu mà ngắn nhất ở quý vị mua 3233 Quý vị có thể ngắn nhất là có thể chốt lời 40 Còn nếu không quý vị có thể chờ chen trên cơ Là 50 cơ Đấy chung là tùy quý vị uh, ờ, Hầu lâu thì ăn dày thế thôi đối với uh, năng lượng mã nữa là than cá nhân tôi thì uh, đánh giá nhưng mà than thanh khoản khá thấp do vậy tôi chọn hai má có thanh khoản là má than vàng danh và than núi béo đây chúng ta có thể nhìn thấy má than vàng danh cũng đang trong cái kênh uptrend khá là tốt do vậy cái hỗ trợ của nó sẽ đâu đó quanh là hiện nay giá đang 14.2 Đấy, hỗ trợ quanh 12 13 thôi. Như vậy thì chúng ta cứ canh mua 12 13 rồi hâu để đấy thôi. À, ờ, hiện nay đang định giá khá là thấp quý vị nhá. EPS thì cũng đâu đó rơi vào tầm uh, à, 2000 mấy này. Mà giá thì hiện nay mười mấy thì PE chỉ có 56 thôi, khá là tốt luôn. Trong khi được lợi rất là lớn từ cái việc tăng giá than. Quý vị biết là giá than đang tăng rất là mạnh. Rồi. EPS hơn 2000, 2002. PE hiện nay 6 nếu chúng ta mua 13 PE chỉ dưới 6 thôi. À, mà than cao sơn Mà than cao sơn này cũng vậy thôi Cũng đang trong cái kênh uptrend khá là tốt Đó. Hiện nay giá về sát đến vùng uptrend rồi 15 rồi đúng cạnh trên rồi giá hỗ trợ ở quanh 14 thôi do vậy nếu xuống nữa thì chúng ta mua quanh 14 15 thôi hiện nay giá 15 8 rồi rất là tốt luôn kỳ vọng thì có thể quay trở lại 20 25 má núi béo cũng tốt nói chung là mấy ma than thì uh, thanh khoản nó không được cao đấy nếu mua thì có lẽ chúng ta tranh nhau thôi má núi béo này cũng sẽ có hỗ trợ rất mạnh quanh 12 Hiện nay giá đang 13.6 rồi Rõ ràng là mua quanh 12 cộng trừ Các bạn có thể mua Rất là tốt Không vấn đề gì cả <clears throat> Đó là thị trường nhé các bạn lưu ý nhé Bởi vì trước đó thì thị trường tôi cũng có phân tích rất nhiều bài Nhưng mà quý vị không để ý thôi Đây chúng ta có thể nhìn lại cái bài đợt đầu tháng 3 ờ, tôi phân tích Tôi cũng có nói là thị trường sẽ giải qua hai tháng, tháng 3, tháng 4 đáng quên Nhưng mà nó hơi chậm mất một tháng Đúng ra nó là tháng 4, tháng 5 cơ Đấy, thì chúng ta nhìn thấy tháng 3 thị trường vẫn bình yên. Đi ngang thôi nhưng mà tháng 4 chúng ta đang có một cây nến nó rất là mạnh. Trước đó tôi có nói đến là thị trường đã tạo nến treo cổ trên VN rồi và nhiều khả năng là vùng đỉnh này sẽ đi xuống thôi. Nhưng lúc đó thì quý đầu tư nói chung là đang rất là hưng phấn với thị trường nên lúc đó thì có bố bảo cũng không nghe chứ đừng nói là tôi. Đấy. Vẫn đi 30 chúng ta cũng vậy. Lúc đó tôi chỉ rất rõ là chúng ta đã trải qua là 4 tháng phân phối kéo xả và nhiều khả năng xuống nhưng mà có ai tin đâu việc này là rất bình thường thôi và ở trên thị trường chúng ta phải quen dần với những cái nhịp như thế này ngay cả chứng khoán Mỹ cũng thế khi mà Fed họp tháng 3 tăng lãi suất thì tôi cũng có kết luận là kỷ nguyên tiền rẻ kết thúc rồi đấy bữa tiệc tài chính sẽ hạ màn thôi lúc đó thì cũng có ai để ý đâu thị trường lúc đó đang 35.500 đây chúng ta nhìn Đấy, sau đó thị trường vẫn đi xuống thôi, không không có vấn đề gì cả. Hiện nay cũng thế, vẫn đang xuống khá là mạnh. Ok, đó là cái ờ, phân tích nhận định thị trường ngày 25 tháng 4. Thực ra thị trường khi nào có những cái diễn biến bất ngờ hoặc là đột biến thì tôi sẽ có phân tích hỗ trợ các bạn. Còn nếu không thì thường một tuần tôi sẽ ra một video thôi. Ok, chúc quý đầu tư có một tuần ờ, những ngày cuối tuần giao dịch à, thành công à, thời điểm này thì thị trường nó cũng đang xuống khá là vô lý nhưng mà nếu xét theo kỹ thuật thì nó cũng khá là hợp lý thôi nó xuống để trao cho các bạn cơ hội được à, mua những má cổ phiếu mà các bạn hàng mơ ước với giá sell up khá là tốt tại sao chúng ta lại không mua tại sao chúng ta lại tranh nhau mua cổ phiếu mà bây giờ khi nó sell up 4 50 phần trăm chúng ta lại sợ tôi cũng không hiểu luôn chúng ta nên nhớ nhé bản chất chúng ta là đi buôn thế cho nhanh đi buôn là phải chọn hàng hàng tốt với giá tốt thế thôi còn một công ty thì một tháng 2 tháng thậm chí 6 tháng nó vẫn là công ty đấy thôi đó. không thay đổi tí nào cả còn các bạn mà quá xa đà nhiều vào cái việc ờ, xanh đỏ lên xuống thì tôi nghĩ là các bạn không tồn tại ở thị trường này đâu tốt nhất là các bạn nên để tiền đó về cho vợ cho con tiêu chứ còn nếu mà các bạn mang tiền đến thị trường này mà nghĩ là kiếm tiền dễ lướt sóng xanh đỏ tôi thật ngay cả tôi ở thị trường 15 năm tôi cũng không làm được điều đó còn tất nhiên nếu các bạn thuộc dạng xuất chúng một phần trăm thì tôi không nói nhưng tôi nghĩ là ít đấy khó đấy vì nếu các bạn một phần trăm thì có lẽ đã khác rồi các bạn đã thoát hàng ở trên 1.500 thì rõ ràng ở khu vực 126 ờ, mấy hoặc 1.200 này khi giá cổ phiếu sell up 40, 50 thậm chí có những mã cổ phiếu 60% rất là tốt Đấy. Đặc biệt các bạn nhìn dòng chứng khoán này Nếu mà dòng bất động sản hoặc cổ phiếu à, penny đầu cơ Thì các bạn bảo là do cổ phiếu thổi giá Rõ ràng dòng chứng khoán đang được hưởng rất là lợi Từ thị trường Trong khi đó làm ăn thì vẫn rất là tốt Mà cổ phiếu sell up gần nửa giá rồi Ví dụ như HCM từ 50 sell up về 25 năm nửa giá rồi SSI này 58 về sau chia về đến 33 rồi Khả năng cao là về 30 trên dưới 30 Rất là tốt đấy chứ Cơ hội kiếm tiền ngắn hạn rất là tốt Ừ. Tất nhiên là không hẳn là dài hạn nhé. Tôi nói ngắn hạn là trong vòng 4 ờ, đến 6 tuần thôi. Ok, chúc quý đầu tư ờ, bình tĩnh, tự tin và có những lựa chọn sáng suốt.